chào các bạn đến với kênh Hiếu Lan TV Trong à, các clip trước mình đã giới thiệu cùng các bạn các cách à, dâm cảnh hoa tầm xuân Cách à, đào tạo một cây hoa hồng thân gỗ Và mình cũng đã nói là sẽ ra một clip là hướng dẫn cách ghép cây cây hoa hồng vào cây tầm xuân thì Trong clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành ghép hoa hồng vào tầm xuân cho các bạn cùng xem Dụng cụ ghép của chúng ta thì là chúng ta sẽ dùng cái con dao dọc giấy này, một cái lưỡi dao dọc giấy này. các bạn lưu ý là nếu chúng ta dùng dao giấy thì chúng ta sẽ lấy cái băng dính chúng ta dính lại nha để khi chúng ta cầm vào thì nó không có gây sát thương cho tay chúng ta nhé chúng ta chỉ để lại một cái chỗ mà chúng ta để cắt cây thì chúng ta để thôi đây thì chúng ta cầm này thì nó sẽ không bị ờ, đứt tay các bạn nhé Đấy. nếu bạn là không có dao dọc giấy thì chúng ta sẽ dùng lấy ngay cái con ờ, dao cạo dâu này bỏ đi này này Đấy nhá lưu ý nhá chúng ta cũng uh, dính cái phần uh, một nửa lại chúng ta chỉ dùng cái bẽ bên kia thôi Đấy, chúng ta dính lại này để cho nó an toàn để các bạn thao tác các bạn sẽ không sợ đứt tay đó nha rồi tiếp theo thì đến cái ờ, ly lông để chúng ta có thể cuốn cái ờ, mắt ghép ấy thì chúng ta có thể tận dụng các cái bịch ni lông cái túi ni lông mà chúng ta bỏ đi như này rồi à, tại vì là trong clip này mình đang ờ, thao tác dưới cái tầm coi như là gia đình hộ gia đình đây là chúng ta không có mua được những cái cuộn à, giấy ni lông à, chuyên dụng để cho ghép cây hoặc là những vùng chúng ta khó mua thì chúng ta sẽ tận dụng những cái bịch ni lông như này thì với các cái bịch ni lông này thì các bạn à, cuộn lại như này và các bạn cắt ra từng khúc nhá Đấy, các bạn cắt cắt khúc này Đấy, các bạn cắt khúc như này thì nó sẽ được các cái Đấy, các bạn cắt ra từng khúc tầm độ ba thực hai ba thực ti đấy đây chúng ta sẽ được một cái dây ni lông dài như này để chúng ta cuộn chúng ta cuộn cái mắt ghép đấy, chúng ta xé này ra là chúng ta có một cái dây đây là một cái cây ờ, tầm xuân mình dâm cành này đấy, cây này nó lên ờ, đẹp là dễ của nó rất là đẹp các bạn dễ đâm ra rất nhiều đây đấy, thì mình đã tỉa cây này đi rất nhiều để mình ờ, tiến hành ghép cho nó đỡ thường này các bạn nếu mà sợ nó bị đâm các gãy tay thì các bạn có thể gạt các cái cây gai của nó đi Đấy, thì chúng ta làm nó không bị đâm vào tay nó đỡ nguy hiểm Đấy, các bạn có thể lấy một cái vật gì đó gạt này nó dụng hết đi thì chúng ta cầm ở đây nó không sao đây thì có nhiều cách ghép cành thì mình sẽ thao tác các bạn là hai cái cách thông dụng nhất mà mình hay áp dụng để bắt ghép thì các bạn lưu ý chúng ta chọn những cái cành cành bánh tẻ nhá tức là khi mà hoa nó vừa mới tàn đấy thì nó sẽ ra được các cái cành này các bạn đấy này có cái mầm nó nhú lên đây nhá đấy. chúng ta chọn các cái mầm nó nhú lên thế này thì ghép nó sẽ nhanh chứ chúng ta chọn các cái mầm mà nó tịt tức là nó ngủ ấy, thì là nó cũng vẫn thành công nhưng mà nó sẽ rất là lâu thời gian để mà ra được một cây mới rất lâu đấy ví dụ các bạn đấy đây, ví dụ cái, cái chỗ ngã ba này chẳng hạn đây là nó tịt như này thì ghép đảm bảo vẫn sống nhưng mà để nó phòi được cái ờ, nhú được cái mầm ở đây lên thì nó phải mất mấy tháng Đấy. thì cái mắt mà nó ngủ à nó mở lên này đây là các bạn nhìn nhá mắt nó nhú lên này đây là nhú lên này thì nó sẽ nhanh chúng ta ghép vào chỉ độ khoảng độ chục ngày sau nó sẽ ra lọc mới rồi đây đầu tiên chúng ta sẽ lấy dao này à, chúng ta cắt xuống cái thật này một đường để chúng ta làm một cái lêm đấy các bạn đây này đó. sau đó chúng ta chỉ từ trên xuống cái đường đó à, đó các bạn thấy chưa chúng ta đã được một cái vết như này rồi chúng ta cho cái mắt ghép vào đây cái mắt ghép đây, mắt ghép mình làm một cái đường xuống này cũng giống như là làm cái cắt trên cái thân tầm xuân rồi là mình cắt nhẹ nhàng các bạn cắt nhẹ nhàng là tại vì cái cành này nó rất loăn này nó thứ nhất là cắt mạnh quá nó phải là đứt tay dao nó đi nhanh đứt tay thứ hai là nó sẽ gây hỏng mắt Đấy, chúng ta được cái mắt này này Đấy, chúng ta đặt nó vào đúng cái vị trí của cái lem vừa rồi rồi Đấy, các bạn cắt sao cho nó khoảng vừa khít lên này là đẹp này đó được chưa rồi sau đó chúng ta dùng cái dây này chúng ta cuốn cố định cái dưới chân trước bạn nhé Đấy, cuốn trần giữ thật chặt Đấy, chúng ta cuốn lên trên luôn à, chúng ta cuốn chặt à, sau đó các bạn à, cuốn là phủ cái mắt đi phủ cái mắt đi nhá chúng ta phủ cái mắt đi để cho nó không bị mất nước à, à, chúng ta cuốn lại vòng nữa và cột lại là xong rồi đấy, vậy là mình đã thao tác xong một cái mắt ghép một cái chạc na ba này mình sẽ ờ, cắt cái này, đi để mình lấy cái chạc na ba này chúng ta cũng làm một cái ờ, đường ở trên cái cây tầm xuân để chúng ta ghép cái chạc vào đó là thao tác thật chậm này các bạn nhìn đó chúng ta cũng cắt lấy cái mắt trên cây hồng à, cành hồng chúng ta cứ từ từ mà chúng ta cắt thôi không phải vội Đấy, chúng ta ghép ở phạm vi ảnh gia đình mà. đã đây được một cái mắt ghép này chúng ta đặt vào khít vào với cái phần chúng ta vừa cắt đây đây các bạn thấy chưa nó đã lên giữ lại rồi sau đó chúng ta cũng lại lấy cái dây chúng ta cuốn chúng ta cũng phải cuốn phủ cái mắt ghép nhá là cuốn phủ tránh mất nước rồi như vậy là mình đã ghép xong là một mắt và ghép cái tràng ngã ba đây thì khoảng độ 7 ngày sau thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ra là chúng ta cắt cái phần ni lông này ra để cho cái mắt này nó được tiếp xúc ra ngoài để nó cái lọc này nó đâm lên các bạn nhé đấy Tại vì đây là cái ni lông chúng ta là ni lông mà chúng ta tận dụng ở nhà chứ không phải là ni lông chuyên dụng để ghép cây nên chúng ta sẽ cắt ra để cho các cái chồi này chồi non này nó sẽ đâm ra để nó ra được các cái tược hoa hồng mới các bạn nhé đây là kết quả đây mình đã ghép một cái cây ờ, hoa hồng cổ sơn na đây các bạn nhìn à, mặt ghép này đây mình đã cắt ra để cho nó đâm lên cái này là được ờ, một tháng này các bạn nhé đấy một tháng này đấy, các bạn để ý này nó đã đầu ra ra lụ rồi này ra lụ rồi này. Đấy. đấy mầm rất đẹp một tháng đây cái này là mình ghép mắt các bạn nhé ghép à, một mắt đây đây là một số cây khác các bạn đó ghép rất đơn giản tự mình ờ, buộc đấy cái này là cái cây này là mình ghép ngã ba các bạn nhé đây, đây, đây, đây các bạn nhìn này Đấy. chỗ này nó sẽ tới đây nó sẽ ra tiếp một cái lọc nữa các cái mầm mới nữa này thì ghép ngã ba này thì ưu điểm là nó sẽ ra được khoảng ba bốn cái chồi một lúc thì nó sẽ ra được cái tán hoa nhanh hơn đấy đây được một cái mầm khác cũng đã lên đẹp rồi rất dễ các bạn thấy không cứ trong lúc thời gian rảnh rỗi mà chúng ta muốn nhân giống thì chúng ta lại, lại tận dụng các cái gốc tầm xuân chúng ta đã dâm cảnh chúng ta ghép vào và lưu ý khi cái mầm ghép lên này đẹp rồi thì chúng ta cắt cái tầm xuân cột đi các bạn nhé nhưng cách cái mắt ghép là khoảng 2 cm thì cái này nó sẽ khô mà nếu chúng ta cắt gần cái mầm này quá nó sẽ khô xuống cái mầm chúng ta cắt ở phần trên khoảng 2 cm này là đẹp rồi Đấy, mầm đang rất là mập đẹp này. rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo các bạn hãy ấn nút like subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV